Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ review một lô đất tại Tân Bình thuộc Bắc Tân Yên, tỉnh Bình Dương. Lô đất này có tổng diện tích là 8.600 m2 với giá bán là 12 tỷ. Và lô đất này cực kỳ đẹp nha cả nhà, nằm gần với khu công nghiệp Tân Bình của Bắc Tân Yên và nằm gần với khu công nghiệp V-Ship 2 của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Như các nhà được biết thì à, khu công nghiệp Tân Bình là một trong những khu công nghiệp lớn tại Bắc Tân Uyên và cũng là một trong những nơi tập trung dân cư rất là đông vừa đây để mà sinh sống cũng như là công nhân vừa đây. Hiện tại khu công nghiệp Bắc Tân Uyên, à, khu nghiệp Tân Bình là một trong những khu công nghiệp lớn tại Bắc Tân Uyên. Và khu công nghiệp V-Ship 2 là một trong những khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp mà rất là nhiều à, khách hàng cũng như là nhiều người biết đến. Đây là một trong những nơi đáng sống nhất của tỉnh Bình Dương. Được thiết kế cũng như là xây dựng theo kiểu chuẩn Singapore kết hợp giữa Bicamex Bình Dương và Việt Nam à, và Singapore nha cả nhà. Và nói tới lô đất thì à, tính từ cái à, đường à, đất đó mình à, đi thánh thì mình sẽ ra khu nghiệp vụ xếp 2 và đầu video thì chúng ta có thấy đường tông Bình tức là mình chạy từ đường DT741 vào đường à, Tân Bình 32 và mình đi thánh một đoạn nữa thì mình sẽ vào được lô đất của mình lô đất này đã được à, chủ đất tách ra làm 6 số 6 số nha cả nhà và đã có số riêng đã có số riêng nha lô đất này là 8.000 xếp trên mét vuông cho nên chúng ta tách ra 6 số thì là hơn 1.000 mét vuông nha cả nhà mỗi số là hơn 1.000 mét vuông ở đây thì à, chưa có thổ cư nhưng mà khi mà cả nhà lên thổ cư thì giá của giá lên thổ cư cũng khá là hấp dẫn chỉ tầm khoảng là 500 triệu đến tầm khoảng là 1 triệu trên một mét vuông thôi và điều quan trọng là lô đất này nếu như cả nhà đầu tư thì đảm bảo sinh lời rất là cao trong thời gian tới vì con đường mà ở con đường mà nói từ khu nghiệp Tân Bình đường à, Tân Bình 32 á nói thì thẳng vào đó là khu công nghiệp v ship 2 nằm giữa hai khu nghiệp này thì à, như cả nhà sẽ hình dung ra là sau này cái lực cái lượng công nhân vừa đây cũng như là lượng dân cư vừa đây sinh sống rất là nhiều còn hiện tại thì mình à, chỉ nhìn xung quanh là nó chỉ là cao su thôi như vậy thôi nhưng mà tầm khoảng là ba năm thì cái con đường này khi mà nó hình thành nó được đổ nhựa và nối thẳng từ khu nghiệp Tân Bình và khu à, công nghiệp Vship 2 thì cái mức độ cũng như là cái tốc độ phát triển nó cực kỳ cao cho nên ở đây là bao sinh lời nha cả nhà bao sinh lời trong vòng từ 1 đến 3 năm rồi cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh và mọi thông tin chi tiết của lô đất hãy gọi cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 xin cảm ơn ạ